Những người tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, mệnh tăng đố mộc, thường hội tụ những phẩm chất tốt như khả năng quyết định nhanh chóng, là người có lý tưởng, óc tưởng tượng, khả năng sáng tạo và lòng chắc ẩn. Không những thế, họ còn là những người được biết đến là tốt bụng, chủ động và có tính cạnh tranh cao. Họ là người thông minh, học rộng, biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Những người này đề cao tính tập thể, đoàn kết. Tuy đôi lúc Họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất tính cách của họ cũng rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là những người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. So với những mệnh mộc khác, thì tăng đố mộc mềm dẻo, uyển chuyển, khéo léo vô cùng. Họ giỏi giao tiếp, giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác, có lối suy nghĩ và ứng xử, đậm chất nhân hòa. Vì thế họ thường được ủng hộ và lòng tin của nhiều người. Người tuổi nhâm tý, mệnh tăng đố mộc, là những người có tấm lòng nhân ái, hiền hòa, lương thiện. Đối với họ chữ nhân là cái gốc, là nền tảng để tu thân, lập nghiệp, nguyên tắc phương châm sống trở thành bất di bất dịch, cố hữu, nhưng tốt đẹp và cao quý vô cùng. Với nét đặc trưng tính cách của thiên mệnh tăng đố mộc, từ khi bước sang tháng tư âm lịch là lúc cơ hội ập đến liên tiếp với tuổi nhâm tý. Không chỉ gặp được quý nhân giúp đỡ, mà túi tiền cũng dày lên mỗi ngày. Nhìn chung tuổi nhâm tý có thể tận dụng tháng tư này để bắt đầu tiến hành những dự định của mình, mọi việc sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi, cuộc sống tràn đầy hy vọng. Ngoài ra, vận đào hoa của tuổi nhâm tý trong tháng cũng vượng phát, với những người độc thân sẽ có khả năng tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Cụ thể tử vi chi tiết từng phương diện của người tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, trong tháng 4 âm lịch. Tuổi nhâm tý, tháng 4 âm lịch, về mặt sự nghiệp. Tuổi nhâm tý trong tháng 4 âm lịch được chín quan độ mệnh nên có dấu hiệu khả quan về cơ hội thăng tiến trong công việc. Lúc này hãy tận dụng cơ hội để trau dồi phát triển bản thân và sự nghiệp. Bên cạnh đó, người tuổi nhâm tý hãy mạnh dạn hơn trong kinh doanh, tìm kiếm thêm các đối tác và các nhà đầu tư tiềm năng. Tuy vậy, không nên quá tự tin, vẫn cần cẩn trọng, xem mệnh và xem thời để tránh hung, đón cát. Vận trình công việc của người tuổi nhâm tý rất thuận lợi khi có được sự nâng đỡ từ quý nhân, nhân lúc này Hãy thực hiện những dự định mà bạn đang ấp ủ, đừng ngại ngùng hay trì hoãn, đánh mất đi cơ hội của mình. Bạn phải chấp nhận rằng sẽ có những khó khăn ban đầu và việc bạn để xảy ra sai sót là điều dễ hiểu, thế nhưng bạn có thể được chỉ dẫn, vì thế hãy biết lắng nghe và điều chỉnh cho phù hợp. Thái độ của bạn đóng một phần quan trọng hơn cả năng lực của bạn vào thời điểm này, vì thế trong bất cứ việc gì cũng phải khiêm tốn, tránh tỏ ra mình hiểu biết, không chịu lắng nghe Hãy biết rút kinh nghiệm từ những người đi trước và những việc mình đã làm, vì đó là điều bạn nhận được về sau để rút ngắn thời gian tiến tới thành công và chạm tay tới đỉnh cao của cuộc sống. Không có gì xấu hổ khi bạn có sai sót cả, điều quan trọng vẫn là bạn học được gì từ những việc đó. Bản mệnh hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, không ngại gian khó để đạt được điều mong ước bấy lâu. Mọi chuyện có thể chuyển biến tích cực khi bản mệnh suy nghĩ thông thoáng và hành sự thận trọng thì kết quả thu được sẽ làm bạn hài lòng. Tháng 4 âm lịch có các tinh lục bạch và tứ lộc đồng cung ở hướng Bắc, đây là hướng vượng khí, nếu được kích hoạt hợp lý, sẽ thúc đẩy công việc thêm phần thuận lợi. Nếu như có điều kiện, thì bản mệnh có thể đặt biểu tượng rồng phong thủy hoặc là thuyền buồm phong thủy tại đây. Những vật phẩm này có tác dụng thu hút vận khí tốt lành, thúc đẩy công việc thêm thuận lợi, tài lộc tăng tiến. Người tuổi nhâm tý là những người nhanh nhẹn, thông minh, sáng suốt và có óc phân tích nhạy bén bản mệnh rất chuyên tâm tập trung cao độ khi làm việc. Tuổi nhâm tý luôn sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống để đạt được những thành quả tốt đẹp. Tuổi nhâm tý, tháng tư âm lịch, về mặt tài lộc. Trong tháng tư âm lịch, năm quý mão người tuổi nhâm tý nhìn chung có nhiều sự khởi sắc về tài lộc, chỉ cần đầu tư thêm thời gian, công sức vào đúng ngành nghề thì dễ phát tài, tiền bạc dư giả. Nhờ được quý nhân đưa đường, chỉ lối, nên việc hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ, một vốn bốn lời. Tuy nhiên hãy lưu tâm khi làm ăn kinh doanh, cần giấy trắng mực đen, ghi cụ thể, không tham lam. Có như vậy mới tránh được cạm bẫy tiền bạc, tránh gặp phải hoa tiểu nhân lật lọng hoặc các chiêu trò của đối thủ. Phương diện tài chính của người tuổi nhâm tý lúc này khởi sắc hơn trước rất nhiều do việc bạn thực hiện mọi thứ chỉnh chu và đúng kế hoạch hơn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên duy trì thái độ tốt, chớ nên chủ quan mà lơ là bỏ qua chi tiết này. Người làm kinh doanh đầu tư nên biết tận dụng kẽ hở để gia tăng doanh thu lợi nhuận trong một thời gian ngắn. Tiểu hao cũng xuất hiện, ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình tài lộc, khiến bạn tiêu tốn kha khá cho những chi phí cơ bản. Bạn có biết mình thuộc con giáp dễ bị tác động xấu của môi trường xung quanh? Nếu bạn đang muốn đầu tư, thì thời điểm này khá thích hợp để bạn cân nhắc những khoản có lãi với thông tin rõ ràng, minh bạch. Tuy nhiên, không hề tốt cho những người có ý định đầu cơ lướt sóng hay có tâm lý may rủi, tiến hành các trò cờ bạc, đỏ đen thì càng nên thận trọng bởi sẽ không gặp may với những quyết định của bản thân. Trong tháng này, các tinh chiếu mệnh vận khí hanh thông, tiền bạc kiếm được dư giả, một số người còn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá trong tháng này để dành dụng cho những việc quan trọng về sau. Bản mệnh tuổi nhâm tý nên có kế hoạch về quản lý tài chính cho bản thân, tránh tiêu xài hoang phí. Khoản nào tiết kiệm thì không nên sử dụng chúng trong bất cứ hoàn cảnh nào, để tránh việc bộc phát mua sắm và bạn lại cảm thấy hối hận vì hành động này. Tuổi nhâm tý, tháng tư âm lịch, về mặt tình cảm, gia đạo. Trong tháng tư âm lịch này về phần gia đạo ở mức bình thường, có thêm niềm vui tới. Chuyện tình cảm của nhâm tý khá ổn định, giảm bớt cho bạn rất nhiều phiền lo, tuy trong tháng vẫn có khi phát sinh chút trở ngại, mâu thuẫn, nhưng không kéo dài lâu, ngay sau đó được hóa giải. Quan trọng là cả hai đều sẵn sàng nhường một bước, để gìn giữ mối quan hệ thì mọi chuyện rồi sẽ lại êm đẹp. Người tuổi nhâm tý vẫn luôn biết cách giữ gìn hòa khí trong gia đình nên gia đạo bình yên, gắn kết. Chỉ cần bạn kiềm chế cảm xúc của bản thân, chú ý lời ăn tiếng nói khi giao tiếp với các thành viên trong gia đình thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Đối với người độc thân, được thái âm chiếu mệnh, tăng cường nhân duyên, đặc biệt là nữ mệnh, hứa hẹn sẽ có những trải nghiệm thú vị trong chuyện tình cảm. Những cuộc gặp gỡ trong tháng liệu có nên chuyện hay không phụ thuộc vào quyết định của bạn. Tuy nhiên, nam nữ độc thân vẫn cần lưu ý những đối tượng đang theo đuổi mình, cần biết phân biệt rõ ràng đâu là tình cảm chân thành, đâu là sự lừa dối. Đừng vì những lời nói đường mật mà dễ dàng bị dắt mũi nhé. Ngoài ra, dù công việc có bận rộn, áp lực thì bản mệnh tuổi nhâm tý cũng nên phân tách rõ ràng khi về nhà, tránh đầy những áp lực đó làm gia đình có sự xáo trộn. Tuổi nhâm tý, tháng tư âm lịch, về mặt sức khỏe. Bát Bạch gặp Ngũ Hoàng, nhắc nhở bản mệnh chớ nên chủ quan về phương diện sức khỏe. Thời gian này, bản mệnh dễ bị bệnh nhẹ, các bệnh có thể gặp như đau bao tử, đường ruột hoặc ngộ độc thực phẩm. Đối với những ai có phổi kém, dễ bị tổn thương, hãy ngưng sử dụng thuốc lá hoặc tránh hít phải khói thuốc khi ngồi gần những người đang hút, tránh trường hợp bệnh cũ tái phát dễ trở nặng. Trong việc ăn uống hàng ngày, từ khâu chế biến và lựa chọn thực phẩm, bạn nên chọn những thực phẩm tươi sạch đến từ những cửa hàng có uy tín hoặc siêu thị để có được nguồn gốc rõ ràng. Lúc này thì một khẩu phần ăn lành mạnh chứa rất nhiều rau củ và trái cây và các thực phẩm khác từ nguồn thực vật như ngũ cốc nguyên hạt và đậu, rất tốt cho cơ thể của bạn. Chăm sóc sức khỏe bằng cách tránh xa các loại thức ăn nhanh hoặc thức ăn nhiều dầu mỡ vì lượng đạm và lượng dầu chứa trong các loại thực phẩm này tăng nguy cơ béo phì và ung thư. Và bây giờ,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 Vận trình công danh sự nghiệp thăng trầm bất định, có khi bạn làm được việc gì tốt thì lại có thể bị tiểu nhân thiên quan phá hỏng. Kẻ tiểu nhân có thể làm bất cứ việc gì để giành phần thắng về phía mình, mặc kệ những lời khuyên can hay nhắc nhở của người khác. Thời điểm này khá nhạy cảm, dù được sự giúp đỡ của chính quan, nhưng tuổi nhâm tý vẫn không thể toàn tâm, toàn ý để làm mọi chuyện theo ý mình. Kế hoạch của bạn có thể bị phá hỏng bất cứ lúc nào, nhưng hãy cố gắng và quyết tâm theo đuổi đến cùng rồi thành công sẽ mỉm cười với bạn. Xét về đường tài lộc, tuổi nhâm tý này không cần phải lo lắng gì nhiều, thiên tài cho thấy những chú chuột sẽ gặp nhiều may mắn hơn hẳn và bạn không cần phải đi tìm cơ may kiếm tiền ở đâu xa. Hãy nhìn ngay xung quanh mình, nắm bắt thời cơ từ chính nhu cầu của những người mà bạn biết. Quý nhân, mão, dần. Tiểu nhân, mùi, thân. Màu sắc may mắn, tím, vàng. Con số phát tài, số 24, số 73 và số 58. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch. Thời điểm này cát khí đang vượng, tuổi nhâm tý nhờ thế mà cũng dễ nảy sinh được mong ước của mình hơn. Chuyện tình yêu đang đi đến bước ngoặt quan trọng, bạn và người ấy có thể sẽ quyết định tiến xa hơn, chung tay chung bước để về chung một nhà. Con đường công danh, sự nghiệp của bản mệnh tuần mới này cũng khá tốt, điềm báo tử vi cho thấy người tuổi này đang đi khá đúng hướng, đúng đường. Bạn cũng tìm được một cơ hội tốt để thể hiện năng lực của bản thân, chính ấn sẽ giúp bạn khẳng định được vị thế của mình. Thiên đức các tinh ở bên, càng tăng thêm tầm quan trọng của tuổi nhâm tý. Khi chỉ cần thiếu vắng bạn một lúc thôi là cũng có thể nảy sinh đủ vấn đề không hướng giải quyết. Chỉ tới khi người tuổi này quay lại vị trí thì sóng mới yên, để mới lặng, công việc mới tiến triển được tốt đẹp. Tài lộc của tuổi nhâm tý tập trung chủ yếu vào thời điểm cuối tuần, Thế nên bản mệnh đừng vội nghĩ tới việc nghỉ ngơi, trừ khi bạn không muốn, không cần kiếm tiền. Cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện cho thấy cơ hội để con giáp này phát tài là cực kỳ lớn. Quý nhân, tỵ, dần. Tiểu nhân, thân, dậu. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. Con số phát tài, số 11, số 99 và số 08. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của tuổi nhâm tý thời điểm này hung cắt đan sen, vận trình có tốt, có xấu lẫn lộn, chuyện tình cảm vẫn được xem là khá bình ổn. Nhưng nói thật, để đạt được điểm bùng nổ, thăng hoa thì e rằng khá khó. Bạn và người ấy vẫn lựa chọn phương án an toàn ở thời điểm hiện tại. Công việc cũng không mấy suôn sẻ, vốn dĩ chính quan nhập mệnh là điểm báo tốt để thăng tiến. Song người tuổi này cũng dễ bị lung lay tinh thần, không thực sự chú tâm vào công việc của mình nên sẽ gặp phải một số khó khăn, sai lầm không đáng có. Nên cẩn trọng kèo bao công sức trước đó sẽ tan thành mây khói. Xét về tài lộc, tuần này bản mệnh tuổi nhâm tý kiếm được không ít tiền do có thực thần ở bên che chở, nhất là người làm ăn, kinh doanh thì càng dễ có được nhiều nguồn thu hơn hẳn bình thường, lợi nhuận tăng cao. Tuy nhiên, thời điểm này chịu nhiều ảnh hưởng của hung tinh tiểu hao, nên bản mệnh dễ có những quyết định sai lầm, mất tiền hao của cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy mất mát không quá lớn, nhưng cũng cần phải xem xét để tránh tình trạng này tiếp diễn. Quý nhân, hợi, ngọ. Tiểu nhân, tị, mùi. Màu sắc may mắn, hồng, trắng. Con số phát tài, số 77, số 91 và số 52. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 4 âm lịch. Bước sang tuần cuối cùng của tháng đinh tỵ, người tuổi nhâm tý có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, lãnh đạo. Tuy nhiên, bạn không nên vì thành công trước mắt mà trở nên kiêu ngạo, tỏ ra coi thường bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Về phương diện tài chính cũng có khởi sắc, chủ yếu là vào cuối tuần, có thể bạn sẽ nhận được phần thưởng nóng vì đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Đối với người làm kinh doanh, buôn bán, tự thân vận động, cũng tìm ra hướng đi cho riêng mình, công việc dần vào guồng, khiến đồng tiền chảy vào túi cũng ổn định. Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện cho thấy bản mệnh vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, xung quanh không thiếu người săn đón. Người độc thân hãy bình tĩnh quan sát và tìm hiểu mọi người, sau đó bạn sẽ nhận ra ai sẽ là người phù hợp. Đối với người đã có đôi, có cặp, bạn nên bao dung hơn cho nửa kia của mình, chớ nên nhắc đi, nhắc lại lỗi lầm của đối phương. Việc nào cho qua được thì hãy để cho nó qua. Việc cố tình nhắc lại chỉ khiến cho quan hệ đôi bên thêm căng thẳng, ai cũng mệt mỏi mà thôi. Quý nhân, hợi, sửu. Tiểu nhân, ngọ, dậu. Màu sắc may mắn, đỏ, đen. Con số phát tài, số 14, số 22 và số 91. Quý vị thân mến, việc lựa chọn tuổi hợp làm ăn cũng vô cùng quan trọng trong vận trình của mình. Vậy người tuổi nhâm tý hợp với tuổi nào trong giai đoạn này? Tuổi hợp làm ăn với tuổi nhâm tý trong tháng 4 âm lịch 2023. Người tuổi thân Tý và thân vốn nằm trong mối quan hệ tam hợp. Trong quá trình làm việc, hai con giáp này có thể bổ trợ, thúc đẩy nhau rất tốt. Cả hai đều là người dám nghĩ dám làm, có tham vọng, nên sẽ là những người bạn tốt trong công việc, hợp tác vui vẻ. Hơn nữa, sự tinh danh của thân có thể giúp Tý nhìn ra được thời cơ và hướng đi đúng đắn, trong khi sự thận trọng của Tý sẽ giúp giảm bớt phần nóng vội và hấp tấp của thân. Cả hai luôn hỗ trợ kịp thời cho nhau, công việc kinh doanh đều rất thuận lợi, chẳng những vậy hôn nhân giữa hai con giáp này cũng được xem là mối quan hệ hòa hợp, hạnh phúc và viên mãn. Người tuổi Sửu Người tuổi Sửu kiên định và đáng tin cậy cũng là quý nhân của Tý trong năm 2023. Tuổi Sửu thường ít khi thể hiện cảm xúc hay tài năng của mình, tạo cho người đối diện cảm giác lầm lì và không dễ hòa đồng. Tuy nhiên, với những người thân thiết, họ rất cởi mở và nhiệt tình, hết mực che chở. Năm 2023, khi nhâm tý gặp khó khăn, hoạn nạn, một người bạn tuổi Sửu có thể hỗ trợ giúp đỡ không ngần ngại, không quan tâm đến được và mất. Hơn nữa Sửu cũng đưa ra một số lời khuyên về cuộc sống tốt hơn cho người tuổi nhâm tý, giúp chuột tránh lầm đường lạc lối, tháo gỡ khó khăn trong công việc, dễ dàng đạt được thành công và thắng lợi như mong muốn. Người tuổi thìn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 nhưng nếu ăn quá nhiều thì có thể gây ra hồ đồ, tâm trí lẫn lộn. Đây là mẫu người tự lập có khả năng thích nghi cao, tuy nhiên tính khí có phần cao ngạo. Nếu đã phục ai thì nhất nhất nghe lời. Những năm cuối đời thành thơi an nhàn, có sở thích ăn uống, có điều đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Người tuổi nhâm tý sinh vào tháng riêng, được hưởng phúc lộc tổ tông, phúc ấm mệnh dày, gia sản thừa kế dồi dào, cũng được bề trên nâng đỡ, phù hộ cho nhiều, cuộc đời hạnh phúc. Lúc nhỏ được cha mẹ, anh em, yêu thương, đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều mà vẫn cơm no áo ấm, có của ăn của để. Người tuổi nhâm tý, sinh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết mang trùng, người tuổi nhâm tý sinh tháng này, số bôn ba vất vả, chạy ngược chạy xuôi khắp trốn, người này tham công tiếc việc, chăm chỉ làm lụng, lắm khi còn quên ăn quên ngủ. Hãy thấy thời cơ kiếm tiền là không quản ngại vất vả, mà dốc hết sức mình để nắm lấy, hiếm khi để lỡ thời cơ. Vận mệnh người tuổi nhâm tý sinh tháng 5 âm lịch khá tốt đẹp, cuộc đời sung túc no đủ, thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có. Tự thân lập nghiệp, không sợ gian khổ, mà luôn làm hết sức mình để đạt được những gì mình mong muốn, được nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó để làm gương. Phúc lộc do chính bàn tay mình làm ra, tuổi già an nhàn hưởng phúc. Sinh vào tháng 5 âm lịch trong năm, người tuổi nhâm tý này tuy số kiếp vất vả, nhưng vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết. Tuy không được bố mẹ, anh em trợ giúp, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, song tài trí hơn người, thông minh nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ, nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp. Sau này ra ngoài xã hội, được hưởng phúc quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp có hung, có cát, song về cơ bản vẫn thuận lợi phát triển, tài lộc ùn ùn kéo tới, tới tuổi trung niên thì tài sản đã vô cùng hưng vượng, cựu phú một vùng, người người ngưỡng mộ. Người tuổi nhâm tý, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết bạch lộ. Vận mệnh người tuổi nhâm tý sinh tháng này rất tốt, số mệnh giàu sang, sung túc, vinh hiển, được người bạn đời nâng đỡ rất nhiều. Người này tướng mạo xuất chúng, phong thái đĩnh đạc, cao sang quyền quý, trong đời có nhiều quý nhân tương trợ, mưu sự tất thành, chăm chỉ làm việc tất có thành công, tu tâm dưỡng tính tất thành đại nghiệp lớn, xem vận mệnh người tuổi nhâm tý theo tháng sinh âm lịch nếu sinh vào tháng 8 thì cuộc đời vinh hiển phú quý giàu sang tổ tiên phúc lớn cha mẹ ơn cao quý nhân vượng vận sự nghiệp tăng tiến ầm ầm càng lên cao lại càng thuận lợi thiên tư đỉnh ngộ có tài văn chương trí tuệ xuất chúng được nhiều người trọng vọng người tuổi nhâm tý sinh tháng 11 âm lịch tháng 11 âm lịch trong năm là tiết đại tuyết người tuổi nhâm tý sinh vào tháng này khởi nghiệp khá muộn nhưng có thể thành công không bị tiểu nhân hãm hại, cuộc sống khá tiêu diêu tự tại. Sinh vào tháng 11 âm lịch, người này nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồm xuôi gió. Người tuổi nhâm tý sinh tháng này không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều, phải tự dựa vào sức mình mà sống. Tới tuổi trung niên thì có quý nhân phù trợ, hết thời kỳ vất vả lúc còn trai trẻ, tuổi già an nhàn hạnh phúc. Nói chung người này, cuộc đời không có đại hạn, sự nghiệp vượng phát thăng tiến không ngừng,